thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Từ Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày canh dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc.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 như sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao ngũ phú tốt mọi việc, sao cát khánh tốt mọi việc, sao phổ họ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành. Sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý may mắn có chính tài che chở, nên tài lộc trong ngày hôm nay đang vô cùng rủng rỉnh. Bạn có cách kiếm tiền vô cùng thông minh, vừa dựa vào năng lực của bản thân, lại vừa khéo tận dụng các mối quan hệ sẵn có để thu lợi về mình. Bạn có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô hơn nữa. Nếu có lời mời đầu tư, chung vốn, làm ăn kinh doanh hay gợi ý làm thêm việc, nhận thêm nhiệm vụ thì đừng ngại ngần nhận lời, đó sẽ là cơ hội để mở ra những nguồn thu nhập cực kỳ dồi dào cho bạn đấy. Ngày ngũ hành thủy sinh mộc, con giáp này cũng có tin vui về phương diện tình cảm lứa đôi. Cả bạn và người ấy đều cố gắng vun vén mối quan hệ, có vấn đề gì cũng lập tức trao đổi rõ ràng với nhau nên hạn chế được nhiều hiểu lầm hay khúc mắc không đáng có. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, tài lộc dùng rỉnh nhờ biết cách kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy,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 Trong công việc, bạn khó có thể phát huy điểm mạnh của mình khi liên tục bị tiểu nhân gây khó dễ. Tiến độ công việc trì trệ cũng là nguyên nhân khiến con giáp này bị cấp trên khiển trách, bày tỏ sự thất vọng. Lỗi sai không xuất phát từ phía bạn nhưng bạn lại là người phải chịu hậu quả, bạn cần phải kiên trì hơn mới sớm vượt qua thách thức. Ngày cũng gặp thổ mộc xung khắc, tuổi sửu cũng khó tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Cả hai tồn tại nhiều tư tưởng trái ngược, hễ đưa ra tranh luận lại biến thành tranh cãi đủ chuyện không như ý như đang thử giới hạn chịu đựng của Sửu. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đề phòng có nguy cơ mất tiền khá lớn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, làm ăn tránh chủ quan, tính toán thận trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có nhiều rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tiểu nhân cản trở, khó phát huy điểm mạnh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 khối lượng công việc khá nhiều, dù là ngày nghỉ, nhưng thời gian gấp rút, buộc bạn phải tăng ca hoặc đem việc về nhà làm tiếp. Cảm giác lúc nào cũng bận bù đầu nhưng việc chẳng vơi bớt, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của những chú hổ. Bên cạnh đó, hung tinh này cũng cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của dần không nhỏ. Tiềm nhân rình rập từ lâu, chỉ đợi bạn sơ hở là giờ trò lừa đảo tiền bạc. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để không mất tiền oan. Mộc khí vượng, còn khiến tình hình sức khỏe của người tuổi dần gặp nhiều vấn đề bất lợi. Sau một thời gian dài làm việc không ngơi nghỉ, cơ thể bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Đừng bắt đầu óc phải làm liên tục như cái máy, nếu không bạn sẽ sớm rơi vào tình trạng lao lực. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, làm việc vất vả do khối lượng công việc lớn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, thời gian eo hẹp, phải tăng ca hoặc đem việc về nhà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 Tử vi chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mão, mang tới cho bạn nhiều tin tích cực ở phương diện công việc. Bạn có thể phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình để giải quyết những vấn đề rắc rối. Khi đó con giáp này sẽ tự có câu trả lời mình mong muốn sớm thôi. Ngày này, công việc suôn sẻ nên con giáp này không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính, nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Nhưng nhớ là hãy luôn tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai không phải nhờ và hay dựa dẫm vào ai nhé. Về vận trình tình duyên của người tuổi mão không được thuận lợi cho lắm. Vợ chồng xung khắc vì nhiều chuyện, cần phải bình tĩnh lại để nói chuyện với nhau thì tốt hơn. Những vấn đề trong cuộc sống rồi cũng sẽ được giải quyết cả thôi, đừng nên quá mức khắt khe với người bạn đời của mình. cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy,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 Nhất là ai đang làm về lĩnh vực nghệ thuật thì thời điểm này rất thuận lợi để bạn phát triển những ý tưởng độc đáo của mình đấy. Phương diện tài lộc nhìn chung có thu có chi, nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này nên bạn cũng không có gì phải lo lắng. Nếu muốn túi tiền dùng rỉnh hơn, bạn sẽ phải tính toán làm thêm các công việc tay trái, nhận thêm dự án bên ngoài hay hùn hạp đầu tư với người khác. Ngũ hành xung khắc, bản mệnh còn độc thân khó tìm đối tượng tâm đầu ý hợp, có lẽ do tiêu chuẩn chọn người yêu của tuổi này quá cao không ai có thể hoàn hảo như vậy được. Ngay cả chính bạn cũng còn tồn tại nhiều khuyết điểm nên hãy có cái nhìn thoáng hơn với các đối tượng tiếp cận mình. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, cho thấy tinh thần hào hứng, say mê với công việc. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, tìm ra nhiều phương án giải quyết sáng tạo. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, có thể phát triển những ý tưởng độc đáo của mình. Tử vi tuổi canh thìn,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 Xem tử vi cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi gây hại. Người tuổi tỵ được dự báo sẽ có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do lúc không tập trung. Không những thế con giáp này còn có thể mang điều tiếng xấu do làm việc thiếu hiệu quả, khiến vị trí lung lay. Thành quả gây dựng bấy lâu có thể trở thành công cốc nếu bạn không sớm chấn chỉnh bản thân. Hôm nay, người tuổi tỵ được khuyên cũng không phải là ngày thích hợp để bạn mệnh mạo hiểm đầu tư kinh doanh, Tiền bạc kiếm được chẳng hề dễ dàng, bạn không nên vì nhất thời ham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Bạn có thể đợi tới thời điểm thích hợp hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Ngày mực sinh hỏa, bù đắp cho những chú rắn một ngày tình cảm suôn sẻ, gia đạo hài hòa. Tình yêu đôi lứa như được chát thêm đôi cánh, tình cảm ngày càng sâu đậm, gắn bó hơn. Người yêu lâu bắt đầu tính tới chuyện trăm năm bạc đầu. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa,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 Điều quan trọng là bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra và cố hết sức để giành lấy điều đó. Lại thêm sự hỗ trợ của quý nhân nên kế hoạch rất trôi chảy, làm nhiều hưởng nhiều. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để người tuổi ngọ ký kết hợp đồng hay đầu tư kinh doanh. Tài lộc nở rộ, chăm chỉ làm ăn sẽ kiếm được không ít, đủ để chi tiêu dùng rỉnh không cần lo nghĩ nhiều. Vận may trong ngày này còn giúp những người tham gia quay số hay bốc thăm trúng thưởng đều nhận được quà tặng, lộc lá trời ban. Ngày ngũ hành tương sinh, giúp thúc đẩy vận đào hoa cho người tuổi ngọ được tốt đẹp. Duyên tình thăng hoa, tình yêu trước đó từng khiến bạn muộn phiền thì nay đã có nhiều khởi sắc. Đôi lứa hóa giải được nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, công việc, sự nghiệp có phần thuận lợi hơn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, kế hoạch trôi chảy,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 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi ngày mới cho thấy, với tinh thần trách nhiệm trong công việc, người tuổi Mùi luôn được cấp trên ưu ái, tin tưởng. Đồng nghĩa với việc cũng sẽ có thêm trọng trách đặt lên đôi vai bạn, tuy khá áp lực nhưng đây cũng là điều bạn mong muốn, vì cơ hội thăng tiến không còn xa nữa. Hãy chuẩn bị cho những kế hoạch lâu dài sau này. Tuy nhiên, phương diện tài lộc chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi do sự xuất hiện của hung tinh kiếp tài. Có việc tưởng chừng đã xong nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố, lợi nhuận đáng ra thuộc về mình lại bị nẫng tay trên hoặc trôi xuống sông xuống biển. Tuổi mùi cần chấn chỉnh lại mình, sốc lại tinh thần, suy nghĩ đến những điều tích cực, cơ hội để làm lại vẫn còn đó. Chuyện tình cảm do bị ngũ hành xung khắc tác động nên dự báo có thể xảy ra tranh cãi, to tiếng với bạn đời, khiến bầu không khí gia đình vô cùng nặng nề. Mỗi người có một quan điểm khác nhau là bình thường, nhưng vì nóng nảy mà đẩy sự việc lên cao trào thì ai cũng có lỗi, câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, được cấp trên ưu ái nhờ tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, sẽ có thêm trọng trách đặt lên đôi vai. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, thách thức đi kèm với cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, phương diện tài lộc chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, có thể xảy ra tranh cãi, to tiếng với bạn đời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 bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác mỗi khi có vấn đề xảy ra mà không chịu nhìn nhận lại trách nhiệm của bản thân. Bản mệnh cần giải tỏa cảm xúc ngay trước khi gây ra những lỗi lầm khó cứu vãn. Vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu tăng tiến. Việc kiếm tiền làm giàu trở nên khó khăn hơn với con giáp này khi bao nhiêu tiền của công sức bạn bỏ ra vẫn chưa thu lại thành quả xứng đáng như mong đợi. Có lẽ bạn đã tính toán sai ở đâu đó, hãy tập trung tìm ra mắt xích bị lỗi đó và nhanh chóng loại bỏ hôm nay cũng là một ngày ngập tràn bất lợi với mối quan hệ của các cặp đôi. Hai bạn đều cần xem lại thái độ của mình, chớ để cái tôi che mờ lý trí mà làm ra hành động gây tổn thương cho người mình yêu thương nhất. Có thể hai bạn sẽ cần nhờ tới sự hòa giải của một người trung gian. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, đứng ngồi không yên vì tinh thần thiếu ổn định. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, có xu hướng đổ lỗi cho người khác khi xảy ra vấn đề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 Tử vi chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới có thương quan nhập cục, người tuổi Dậu có sự vững vàng và quyết đoán cần thiết mỗi khi phải đưa ra lựa chọn, nên cho tới hiện tại tiền đồ của bạn khá sáng. Đây cũng là đặc điểm giúp con giáp này nổi bật hơn so với các đồng nghiệp khác và được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang nắm giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý hay người điều hành, thì chắc chắn bạn sẽ hoàn thành tốt mọi hạng mục được giao. Tuy nhiên, kim khắc mộc, khiến gia đạo có phần bất ổn. Mặc dù kiếm được tiền, nhưng chính cách chi tiêu chưa hợp lý khiến quan hệ vợ chồng xung đột, bất đồng, nhiều lần cự cãi. Cách giải quyết hợp lý nhất là cả hai nên cùng nhau dự toán chi phí, cân đối thu chi. Đừng đánh mất hòa khí chỉ vì tiền bạc, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Trong ngày này, có kim mộc xung khắc, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có sự vững vàng và quyết đoán cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tiền đồ tươi sáng, nổi bật hơn so với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, luôn hoàn thành tốt mọi hạng mục được giao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, gia đạo có phần bất ổn,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 Vận trình tử vi cho thấy rõ, cuộc diện dần tuất bán hợp, người tuổi tuất đón một ngày công việc hanh thông, rộng mở hơn hẳn. Nhờ uy tín và các mối quan hệ hiện có mà bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng, không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi người khác. Trong ngày này, vận tài lộc của người tuổi tuất cũng đang trên đà tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Tiền bạc dư giả nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen tiêu pha không kiêng kỵ thì bao nhiêu cũng hết ngày này cũng nên thận trọng khi có người hỏi vay. Bạn nên từ chối khéo léo nếu xét thấy khả năng hoàn trả đúng hạn của đối phương không cao. Bên cạnh đó, tình duyên cũng có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít sự chú ý và theo đuổi từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể, khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đón một ngày sự nghiệp hanh thông rộng mở hơn hẳn,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 ủng hộ và cùng đồng hành trong mọi dự án. Công việc, sự nghiệp phát triển tốt, nên tài lộc của người tuổi hợi cũng khả quan hơn, thứ tài phát triển mạnh, dù làm một việc thì túi tiền cũng rủng rỉnh. Người buôn bán, kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt hoặc dễ dàng mở rộng quy mô, có thể cân nhắc để theo đuổi. Song sức khỏe của tuổi hợi không ổn lắm vì thủy vượng. Bạn cảm thấy cơ thể không còn sung sức như trước đó. Điều này cho thấy đã đến lúc bạn cần nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ khi đó bạn mới có đủ nền tảng thể chất vững chắc cho các kế hoạch tương lai của mình. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, đón ngày mới với tâm trạng tích cực và lạc quan. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, sự nghiệp có nhiều tin vui nhờ luôn được hỗ trợ tối đa. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, bản mệnh đi đâu cũng có người nâng đỡ, ủng hộ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tài lộc khả quan, nhiều hướng phát triển mới.